năm ngoái tâm dịch tâm dịch nhỉ thì mẹ tôi bị cái bệnh là bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính thì chuyển xuống viện thì là bác sĩ bảo không 5% sống sống sót cho các bạn 5% nhé thì câu chuyện tôi đã up lên Facebook rồi ấy. và nó tôi đang ở Sài Gòn thì Sài Gòn tâm dịch rồi và tôi sợ quá bạn trong đầu tôi nghĩ là tôi không nghĩ đến mẹ tôi chết các bạn bác sĩ ở anh chị em ngoài bảo về đến mẹ sắp mất rồi đấy tôi nghĩ là mẹ tôi khỏe mạnh cái gì nhá mẹ tôi mẹ tôi sẽ khỏe mạnh khỏe mạnh khỏe mạnh tôi nghĩ như vậy mẹ tôi không thể chết được tôi nghĩ là đừng nghĩ từ chết ở đây nhé à mẹ tôi nhắm mắt hình dung rồi tôi máy bay cái hình dung là nhắm mắt lại mẹ mình khỏe mạnh khỏe mạnh và tôi hôm nay tôi kêu gọi cái đội nhóm của Siri của chỗ vợ tôi ờ, có mấy ba chị tôi quen bên hệ thống Siri bà mấy ba chị cũng học à, bộ môn của Nguyễn Phúc Quang Ngọc ấy, bộ môn luật gì luật hấp dẫn hay bộ môn gì bộ môn uh, luật hấp dẫn cái gì phép màu đấy hòn đá phép màu cũng cầu nguyện ước cho người khác giúp người khác ấy. thì tôi nhờ cộng đồng đó cùng phát sóng cùng phát cái sóng tích cực này thế thì mẹ tôi sống lại một cách kỳ diệu và khi khi tôi ờ, trở về tôi về tôi cách ly mất 7 ngày khi tôi trở về nhà mẹ tôi về trước tôi cơ thì bác sĩ bảo một câu tôi rất bất ngờ mà không biết là có cái phép màu nào mà mẹ em sống lại được và tất cả những tình trạng như giống mẹ của em trên hết không ai sống cả tất cả những bệnh nhân khác ấy mẹ tôi mẹ tôi bị bị tàn tật nữa thì uh, anh trai tôi bảo là bình ơi mẹ chứ không qua khỏi rồi mẹ giờ ói ra máu bị chủ yếu có tim mà máu nó động trong phổi nó ói hết ra máu ăn và nó ói ra máu luôn sợ lắm mà, tôi bảo thôi anh bình tĩnh nhưng tôi tôi đang ngồi ở trong khách sạn cách ly các bạn tôi cứ nhờ đội hình của tôi cứ nhắm mắt lại tôi làm liên tục một lợn một ngày ba lần như vậy hình dung tưởng tượng như vậy thế là sao phép màu xảy ra luôn là được sự thật các bạn nhé thì cũng có thể lên quan tâm linh nữa cũng bảo là chắc mẹ tôi là số cao hoặc là mẹ tôi là sống tốt quá hoặc là nhà có phước chẳng hạn để sống lại đấy hoặc là tôi đã giúp được nhiều người ví dụ vậy ờ, mà mà giúp được nhiều người quá thì mình nhà mình có phước thì mẹ sẽ sống lại cái đấy là một phần tâm linh nhưng mà tôi thì tôi cứ tin đó là gì phép màu nó xảy ra như vậy thì đây cái NLP này là nó phát năng lượng tích cực các bạn nhé đến đúng cái đối tượng mình cần là mẹ tôi thì mẹ tôi sống lại thì đây là cái phần mà phần rất cơ bản các bạn nhé rất hay trong NLP đấy Rồi chúng ta giải lao 10 phút nhé 15 phút để chúng ta vào phần tiếp theo nhé ừ.